anh phải đi tìm giày có nhớ mai người lại sang chơi tư la này ra em phải đi tìm giày con

老板，你在这儿干几年？老板，你这